thì thôi miên ám thị là gì thực chất nhiều người cứ nghĩ thôi miên ấy là mấy cái đứa mà nó nó nó nó dùng cái à, cái gì nó gọi là mùi của quỷ á nó không phải là thôi miên đâu nó dùng cái loại nó gần như giống tinh dầu ấy của một cái loại nhựa cây ở bên uh, bên châu mỹ mới có trung mê trung mê nó gần như nó gần như đó. và thực chất thì à, không dễ dàng lọt ra ngoài đâu bọn buôn lậu kinh khủng lắm mới có được cái đó bởi vì sao người ta chỉ quyệt vào vào cái một cái tờ giấy hay là một cái không mùi xoa thôi chỉ cần ngửi được cái hơi đó là mê man luôn lúc đó là suy khiến điều gì người ta cũng làm mở tủ mở két lấy tiền tháo nhất làm hết chứ còn thôi miên ở đây á là chúng ta bị thôi miên hàng ngày đó đó là gì ạ quảng cáo là thôi miên các bạn biết ạ rất nhiều ạ rất nhiều cái đồ dùng mà trước đây chúng ta mua là gì bóc trần ra quấn trong tờ giấy trong cái hộp đơn giản nhưng bây giờ người ta sao người ta làm cái hộp rất đẹp xong rồi ngoài vỏ làm một cái hình ảnh rất hấp dẫn là chúng ta đang bị cái thôi miên bị thôi miên bằng hình ảnh đó có vậy quảng cáo chính là thôi miên Đấy là thôi miên hình ảnh thôi miên bằng lời nói các bạn mà các anh chị mà đi học ra họ cho cái nhạc tèn tèn tèn tèn lên bắt đầu người ta bán khoa học <laughs> đây là thôi miên thế là nộp tiền xong về bảo sao mình ngu thế cái này mình học rồi tôi đã dính có lần đấy Ồ, sao mình không thông minh chả nhận ra rõ ràng khoa học mình học rồi mà cuối cùng ở trong cái trong cái môi trường đó người ta ám thì mình thôi miên mình bằng gì ạ bằng lời nói bằng nhạc đó thì thôi miên ám thị này bây giờ chúng ta đi vào trực tiếp nha, à, để ứng dụng nha phân tích thôi miên tôi học học học và đọc <laughs> sách nhiều lắm mới là làm được đó chúng ta đi vào ứng dụng thôi miên thì yeah. Dạ. não bộ chúng ta nó có những tầng như sau tầng như sau thì cái trạng thái trạng thái delta là cái trạng thái cuối cùng delta delta là trạng thái mà chúng ta ngủ sâu á cái trạng thái thứ hai là cái trạng thái à, theta và cái trạng thái thứ ba là trạng thái beta trạng thái beta và trạng thái cuối cùng là trạng thái tỉnh táo nhất đó là trạng thái alpha cái trạng thái này là mà trạng thái chúng ta tỉnh táo nhất thì không ai ám thị được cái trạng thái beta này là trạng thái bắt đầu gì ạ? Thư giãn nhẹ. Và trạng thái thê tha này, trạng thái thê tha này là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cái trạng thái này là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và đây là trạng thái mà chúng ta sẽ thôi miên được. Đó, đứa trẻ muốn thay đổi tính cách chúng thì hãy hãy nhè vào đúng cái tần sóng này tần sóng đó là tần sóng thê tha tần sóng thê tha là tần sóng mà chúng ta ám thị thôi biên để thay đổi được tính cách của trẻ của bất cứ ai của bất cứ ai nhá ám thị để cho giàu có à, tiền bạc nó đến đều phải dựa vào đúng công thức này